nhân quả báo ứng, dùng người sống cúng tế tập thể, tộc người Maya bị xóa sổ không dấu vết. Hủy diệt chính là vật cản của tất cả các nền văn minh. Loài người cuối cùng sẽ bị xóa sổ bởi một cơn đại hồng thủy. Đây chính là lời tiên tri trong cuốn sách cổ, bản sao Redden. Và nó được truyền lại từ người Maya. Tuy nhiên, sau khi trải qua ngày tận thế năm 2012, liệu những lời tiên tri của người Maya có còn đáng tin cậy không? Những lời sấm truyền không thành hiện thực. Người Maya vì sao bị xóa sổ không dấu vết sau những lần tế thần tập thể? Như video trước về nền văn minh Atlantis, chúng tôi đã từng nói, họ chỉnh mảng đề cao tầng diện tinh thần. Ham muốn đi theo dục vọng, ham muốn công nghệ một cách mù quáng, nên hủy hoại hoàn cảnh sinh tồn của chính mình dẫn đến mạt kiếp. Còn người Maya thì sao? Họ đã phải nhận nhân quả báo ứng gì? chúng ta ngày nay nhất định phải nhìn tấm gương của họ mà soi sáng. Người Maya là ai? Trong bất kỳ thư viện nào tại Paris cũng có một cuốn sách cổ tên là Bản sao Dresden. Đây là cuốn sách viết tay được bảo quản tốt nhất và cũng lâu đời nhất của người Maya. Bên trong ghi chép về chữ viết của người Maya, ký hiệu toán học và nhiều hình ảnh minh họa của thời kỳ này. Các loại nghi thức và hoạt động xem bói của người Maya được thể hiện nhiều nhất những lễ tế và những phong tục văn hóa vô cùng kinh dị. Ngoài ra, còn có phương pháp tính ngày nhật thực, nguyệt thực thông qua hướng đi của sao kim và ở trang cuối cùng còn có hình ảnh về đại hồng thủy. Nhà khảo cổ học sau khi nghiên cứu toàn bộ bản sao đã phát hiện bên trong ghi chép ba câu chuyện về nền văn minh cổ xưa. Chủ nhân của nền văn minh đầu tiên là người lùn. Tuy họ có nhiều giới hạn về chiều cao, nhưng những người lùn này có khả năng thấu thị với con mắt thứ ba và sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trước nền văn minh Gendea, thế giới đã tồn tại nền văn minh khác, nhưng không rõ biến cố nào đã khiến chỉ sau một đêm, nền văn minh ấy đã hóa thành đống cho tàn. Nền văn minh Gendea mà chúng ta biết đã xây dựng lại trên đống đổ nát ấy. Trong thời kỳ đỉnh cao, tộc Gendea thậm chí còn xây dựng nên thành phố ở phạm vi thế giới. Tuy nhiên, nền văn minh này đã không tồn tại được quá lâu. Họ đã nhanh chóng bị một trận đại hồng thủy hủy diệt Tiếp sau đó, nền văn minh thứ hai xuất hiện. Họ được mệnh danh là Atlantis. Họ là những nhà lữ hành đến từ chòm sao Odeon. Sau khi đáp xuống trái đất và thích thú ở lại. Nhưng họ đã không ngờ rằng trái đất cứ một khoảng thời gian nhất định sẽ xảy ra một trận đại hồng thủy quét sạch tất cả. Nền văn minh của người Atlantis cũng bị chôn vùi do những sai lầm dẫn đến tận thế của họ. Và nền văn minh thứ ba chính là nền văn minh Maya mà chúng ta đang nói đến. Ngày nay, chúng ta đã chứng minh được sự tồn tại của nền văn minh này. Và theo sách cổ, nền văn minh Maya cũng bị xóa sổ bởi một trận đại hồng thủy. Lời tiên tri ngày tận thế năm 2012 xuất hiện từ đâu? Thật ra là sự kết hợp với lịch pháp mặt trời của người Maya. Trong nền văn minh Maya, một thời đại mặt trời là 5.125 năm, mỗi thời đại là một lần luân hồi, cũng báo trước sự diệt vong của một nền văn minh. Hơn nữa, ngày 21 tháng 12, 2012 chính là ngày kết thúc của thời đại mặt trời thứ năm. Nên có một số người đã liên tưởng kết hợp với lời tiên tri trong bản sao Redden và đoán ra ngày tận thế năm 2012. Sơn Hải Kinh của Trung Quốc cũng được xem là một trong những thần thoại lâu đời, đã không ít lần trùng khớp với những dự ngôn trên thế giới. Một cuốn sách bí ẩn không rõ tác giả là ai, thời gian ghi chép cũng không rõ chỉ biết nội dung có liên quan đến Tam Hoàng Ngũ Đế, thậm chí còn lâu đời hơn cả họ. Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép rất nhiều về động vật kỳ lạ. Có rất nhiều quái vật như mặt đầu chim, thân đầu báo, mặt người mình chim, còn có rất nhiều người có siêu năng lực. Rất trùng hợp, tài liệu lịch sử mà người Maya truyền lại trong bản sao Dresden cũng có xuất hiện rất nhiều tranh minh họa thân thú mặt người. Điều này dường như báo trước rằng hai bên cùng tồn tại một thời và cũng ở phương diện khác đã nghiệm chứng được nét tương đồng giữa chúng. Càng vô lý hơn rằng trong nền văn minh của người Maya có truyền thuyết tương tự hậu duệ bắn mặt trời, cũng có những tín ngưỡng liên quan đến rồng. Vào khoảng 20.000 năm trước, eo biển Bering nằm giữa châu Á và châu Âu. Người cổ đại có thể men theo cây cầu đại lục này để đến châu Mỹ. Nhưng theo thời gian, nước biển dâng cao, đại lục chìm xuống, châu Á và châu Âu chính thức bị biển lớn ngăn cách những người đi đến châu Âu trước đó, có số trở lại châu Á, có một số tiếp tục đi về phương Nam, dần dần định cư tại châu Mỹ. Từ đây mà nói, người châu Mỹ và khu vực Đông Nam Á là nhóm người có cùng tổ tiên. Do đó, có nhà khảo cổ học gọi nền tảng văn hóa này là sự tiếp nối văn hóa Maya. Những người tiến về vùng đất châu Mỹ, thông qua không ngừng phát triển và sinh sôi, đã hình thành nên văn hóa của riêng mình. Đây chính là khởi nguồn của văn hóa Maya con người chỉ là một trong tất cả các chủng tộc có trí tuệ. Khoảng 10.000 năm trước, một bộ phận người châu Á vượt đông tiến đến châu Mỹ. Bộ phận người này chính là tổ tiên của người Maya. Cho nên bản sao Dresden cũng có hình ảnh kỳ lạ của thân thú mặt người. Trong văn hóa Maya cũng có truyền thuyết tương tự như văn hóa Trung Quốc. Nhưng vào khoảng 4.000 năm trước, một trận đại hồng thủy thế kỷ nhấn chìm trái đất. Hàng vạn sinh vật và chủng tộc có trí tuệ đã bị diệt vong. Chỉ có người hiện đại thông minh hơn may mắn sống sót tồn tại đến nay. Trong đại hồng thủy, vùng Hoa Hạ xuất hiện đại vũ trị thủy vĩ đại, chính là sự nỗ lực của đại vũ và người Hoa Hạ. Hồng thủy rút giảm, Trung Nguyên được an toàn. Nhưng nơi mà người Maya sinh sống, sau thời kỳ đấu tranh lâu dài cùng đại hồng thủy, đã phát triển nên hệ thống cung bái khác hoàn toàn với Hoa Hạ. Người Maya sở dĩ có thể đưa ra bốn lời tiên tri đầu tiên chính xác chính là bắt nguồn từ cung tế thần bí nhưng cũng chính vì cúng tế thần bí mà họ đã nhận lại nhân quả báo ứng. Cả nền văn hóa xóa sổ chỉ trong một ngày. Cúng tế thần bí của người Maya Người Maya cổ trong quá trình sản xuất và sinh sống đã sáng chế ra một hệ thống các vị thần. Những vị thần này có thể giúp người dân thực hiện ước nguyện, đồng thời cũng cần người dân đưa ra vật cúng tế tương ứng. Theo sự phát triển của văn hóa cúng bái, nghi thức cúng tế này cũng ngày càng long trọng, ngày càng tàn khốc Ban đầu người Maya chỉ hiến tế đơn giản như thức ăn, trái cây, nhưng sau đó họ bắt đầu nghĩ cách để nâng cao mức cống nạp. Nhưng vào thời đại vật chất vô cùng nghèo đói, thì cống phẩm như thế nào mới đủ đáng giá đây? Đáp án rất đơn giản, tiến cống người sống. Nếu chỉ cầu khỏi bệnh cảm, sốt, mọi người sẽ dùng gia súc và thực vật. Nếu muốn ban phước cho bộ lạc, mưa thuận gió hòa, thì cần phải cúng tế người sống. Còn về việc muốn tìm hiểu tương lai, ngoài cần một số lượng lớn người, còn cần khóa tộc vận. Trước khi bắt đầu cúng tế, tất cả những nhóm người tham gia cúng tế đều phải tắm rửa sạch sẽ. Sau đó họ sẽ phải tự cắt cổ tay, lấy máu tươi quét lên tượng thần để nuôi dưỡng thần linh. Sau đó họ sẽ mang những cúng phẩm đã chọn đến bục cúng tế. Cúng phẩm cũng phân biệt tốt và xấu. Xấu nhất là nô lệ, tốt nhất là thiếu nữ. Trước tiên, trưởng lão chủ trì sẽ dẫn tất cả mọi người tới quỳ bái thần linh, sau đó lấy tim của cúng phẩm ra, dùng máu tươi trên tim để bôi lên tượng thần. Mặc dù cúng phẩm đã lìa đời, nhưng vẫn chưa hết giá trị. Có một số người sẽ đẩy xác của cúng phẩm xuống để lột da. Bộ da người này sẽ được người cúng tế khoác lên người và dẫn dắt mọi người nhảy hiến tế thần linh. Những phần còn lại của cúng phẩm sẽ do công chúng chia ra ăn với ý nghĩa chia sẻ sự ban ơn của thần linh thật là một trò cung tế đẫm máu. Nhưng cũng chính vì loại nghi thức này làm trái thiên đạo, nền văn minh Maya đã nhận lấy một sự biến mất đầy bí ẩn. Lời tuyên đoán Maya năm 2012 chỉ nói rằng loài người sẽ bị hủy hoại bởi một trận đại hồng thủy, nhưng không nói sẽ xảy ra vào ngày nào. Sở dĩ có ngày 12 tháng 12 năm 2012 là bởi vì sự cường điệu của một số người. Trưởng lão hiện tại của người Maya đã từng công khai bác bỏ tin đồn người Maya chưa từng nói rằng năm 2012 là ngày tận thế. Tất cả những thứ này đều là do phương Tây đồn đoán. Tất cả những người hiểu biết về nền văn minh này đều cho rằng chính vì những người Maya sử dụng những người sống để cúng tế dẫn đến nhân quả báo ứng. Tộc người Maya từ đó phải tận diệt, xóa sổ không một dấu vết. Vậy làm thế nào để con người ngày nay của chúng ta có thể tránh khỏi mặt pháp, tận thế hủy diệt? Thực sự sẽ có cách hay chúng ta thực sự chỉ có thể chờ đợi